souls colliding We shared the pieces of ourselves It's perfect timing now We fueled the flames but we're still Learning to trust, learning to trust It's never enough, never enough Burning me up, burning me up Don't fight the fire Too much, too fast, to burn us out We walk the wire don't make me just to breathe My head is quiet now I can rest in peace Cause you are more than enough, more than enough Feeling the rush, feeling the rush Burning in love, burning in love Two souls united This roaring blaze is soaring you ever get tired love I'll sing you gently to sleep Cause you're still more than enough, more than enough Feeling the rush, feeling the rush Burning in love, burning in love I won't fall when I'm picking you up Of my hand I will be strong enough Our love is strong we're taking the jump My pride, cause I know you're the one I love is stronger Baby, I know that it's stronger than yesterday à nhưng mà mình quay quay quay kiểu như nó quay hay bê bê bê bê để chụp bóng về cho à, quốc pháp ờ hiệp hai cầu thủ chính nga cũng xin thay đổi này đó là văn tỉnh vào sân à, thay cho à, trung kiên và vâng, trung anh vào alonso được rồi sang lavi sang lavi rất khỏe rất kéo quá vẫn tiến một đường rồi đất ơi bóng trên bóng trên một phát xuất ra một pha đến bóng của Mày đâu? Cứ chụp thôi. Năm anh cờ đông đi. Chưa chết. Salavi có gì không? Một quả sút rất tốt của Salavi có thể thủ môn Thanh Trà. Thầy đấy nhỉ? Quang quang quang được rồi. quang lên trên quang lên trên quang không được quang Không thể quang Alonso. Tài quang đi quay. Em quang khen Văn quang một câu quang có một quang Văn Sơn quang bóng điểm rơi rất tốt của Patrick Que không được rồi một pha xuất điểm không thành công của Sang Lani lại có chung một pha đời của Tetran cũng được nhiều pha xuất xa rất hay nhưng không biết những cầu thủ không trượt ra cho tiền đá lên anh vâng đấy được chơi bóng qua dưới không tốt được bắt sút đi trời ơi gần đây nhận một cái chụp bóng kép Alonso dốc đây dốc lên đi đạp đâu Alonso một pha sút xa không được của Alonso hay lắm đỡ bóng lại cho nhật nhật nhật nhật đây nhật đây vây bắt người vây lên đi chuyển cho các bạn rồi rất nét trận tế của các ông hai không cho đội chủ nhà ông bốn quả đấy bắt đầu chủ động với ăn may chủ động quả đấy là sở trường rồi ờ, của các thủ chính xây là hai cuộc hai cầu thủ này vô hóa rất tốt nào Hoàng Tiến xong rồi Tiến Tiến Tiến chuyển bóng cho Văn Tiến Văn Tiến cho cho Thao Long Sư Thao Sư là thủ công Nhất sự luôn trận đấu này Hoàng Nhất được đánh giá điểm ờ, cao anh ờ, có mặt rất cả điểm nóng của chiến sân Văn Tiến Quân Pepe đúng rồi. Đúng rồi, quân Pepe chuyển bóng được quả vậy, Tỉnh tốt đấy. Tỉnh tốt đấy. Bảo nhân cung rồi. Đến là lên lên ba bốn cục không mà hết. Tối quay live mỗi máy ạ máy to mấy cái máy máy đi anh những cái bùa thôi để lên một cái cảnh này anh cho vào Ôi! Ôi! quá đầu này bóng quá đừng đi quá ơi có lắm đi ra đi ra đánh tài ơi tài ơi chỉ đạo như người ta chạy về.